khuyết điểm này có lẽ là con hay quạo mắc mớ gì quạo ừ, mấy bạn nhận xét con là khó tính mà con thấy cũng không khó lắm tự nhiên quạo hả không có tự nhiên khi mà ai làm cái gì đó mà không có vừa ý hay là cái gì đó thì, thì... mới quạo dạ đúng rồi chú không, không, ờ, không ai làm gì chú chú cũng tự quạo <laughs> dạ <laughs> khi đói quá quạo <laughs> con có hút thuốc nhiều không ít hả chú còn gì nữa nhớ tới đó rồi nhớ tới đó rồi, rồi. để mạnh là gì điểm mạnh thì con tự nhận xét con là người có chí cầu tiến ừ. dạ tâm lý biết quan tâm người khác Tốt. dạ rồi con nói về mình đi dạ điểm mạnh của con là uh, vui vẻ hòa đồng um, con kiểm soát cảm xúc tốt ví dụ như là um, nóng giận hay gì đó thì lúc đó con có thể là kiềm chế được cảm xúc mình um, ừ. ngoài ra thì uh, con là người là dung hòa giữa truyền thống và hiện đại ừ. những cái gì mà hay về truyền thống thì con sẽ lưu giữ con thích như vậy ví dụ ừ. như là um, tết hay gì đó những dịp đặc biệt thì con thích mặc áo dài ừ. dạ con vừa là người mà cập nhật mà cũng vừa là người gìn giữ đúng dạ. không rồi <laughs> khuyết điểm của con là khó bắt chuyện với lại người khác ngày sinh hoạt bình thường á thì con Ờ, hay đi trễ <laughs> xíu nó một cuộc hẹn này con hay đi trễ xíu ừ, có giờ dây thun chút đỉnh ha dạ, rồi. rồi không sao dạ. con có mấy mối tình rồi ừ, dạ con có chính thức là hai mối tình dạ. cái mối tình mà dài nhất là được mấy năm ừ, mối tình dài nhất là chắc là khoảng 2 năm rồi. lý dạ. do chia tay con muốn có sự ổn định và ừ. cả hai luôn xây dựng gia đình thì cần nền tảng là nghề nghiệp ổn định nhà cửa ổn định nhưng mà thì bạn đó thì chưa được. có đủ cái yêu ờ, cầu đó cũng ổn nhưng mà đối với con thì ờ, con chưa muốn ổn. con muốn nhiều hơn một chút nữa à dạ. rồi rồi hiểu rồi <laughs> rồi còn đường tình duyên của nhà trai thì sao chính thức thì con có một mối tình từ thời cấp 3 chú cũng đâu đó 8 năm nhưng mà tại sao mình lại chia tay bạn nữ trước đây bạn con là làm giáo viên ừ. xong sau đó là chuyển sang một cái môi trường làm việc khác thì cũng ít thời gian quan tâm hơn nên là hai bên nhạt dần rồi chia tay sắp tới thì chúng ta bước đến một mối tình mới chúng ta cần sự quan tâm nhiều hơn nữa đó là những cái thiếu sót mà cần bổ sung vào bây giờ thì à, con muốn tìm một à, nửa yêu thương của mình như thế nào dạ. theo con dạ. ngoại hình thì chiều cao thì cũng tầm khoảng trên mét sáu là được dư sức sao chú biết chú biết chú nghe hơi gió chú biết lại đi gió nó cản á <laughs> gió nó cản nhiều lắm mình biết cân nặng thì cũng cân đối thôi cũng ừ. cái gì cũng vừa phải đừng có cao ít có mập lắm con đừng dạ. lo cái vừa phải đừng có to quá đừng có nhỏ quá không gì cái gì dạ. theo cái à, tình hình bên đây thì cái sự đòi hỏi của bạn gái tương đối là cao con đã chuẩn bị gì cho cái à, cuộc sống gia đình chưa có nhà chưa hay là như thế nào trước tiên thì công việc của con cũng có thể gọi là tạm thời ổn định rồi nhưng mà nhà cửa thì đang trong quá trình tích lũy 28 tuổi tôi còn chưa có xe máy đi nữa đó 29 tôi bắt đầu mới có xe đạp Cái chuyện 30 đó là... bắt đầu xe máy 31 xe ô tô Tùy theo à bên tôi là vô chừng chưa lắm. gì đòi hỏi hỏi có nhà xe cái việc hơi là chưa? tùy theo đối tượng ví dụ như là tôi muốn hỏi tôi hỏi còn không, không ai sinh ra lớn lên có xe có nhà hết ủa mắc cười quá à. phấn đấu ta có nhiều khi có vợ rồi từ từ người ta bao nhiêu tuổi không có cái xe máy Nãy nói đó 29 xe đạp, chưa có xe 30 bắt đầu đi xe đạp Thành ra là cái chuyện xe là chuyện không quan trọng Nhà không quan trọng, quan trọng là yêu nhau ăn thua cái người đó có phấn đấu hay không ví dụ như hai hai mươi con dạ <laughs> bây giờ chỉ còn vấn đề duy nhất á, là nhà con thì à, con thì ở thành phố dạ bạn ở ờ, nhân trạch đồng nai con tính làm sao con mong là bạn đó có ý chí cố gắng bạn này có là thấy cái định hướng tương lai cho sau này đó thì dạ. chút xíu con hỏi nha ừ. anh có định hướng không anh tính là bằng chú Huyền linh là có xe hơi chưa hay là chú Huyền linh 31 mới có xe hơi còn anh dạ. 29 anh có xe hơi cho tôi tức là năm sau đó con hiểu không dạ. làm gì nhanh vậy ủa chứ sao làm mà mối khó vậy khó chứ sao từ từ mới có chứ thì tôi ủa tôi đẹp tôi có quyền trời ơi ủa bên gia đình tôi đẹp tôi có quyền đúng không con trời ơi cái câu này câu cửa miệng của tất cả Hôm mọi người quá, tôi mà. mở rào tôi đi về luôn à thử đi ông bước qua xác tôi ông đi về à, mà mối khó cho tôi coi mắt nhà gái xíu coi con cười nụ cười tỏa nắng dạ con chào chú Huyền Linh rồi chào con gái dạ. xinh đẹp ha dạ rất là dễ thương cao rồi nha một người vừa biết bảo tồn vừa biết cập nhật muốn à, tìm người yêu thế nào vẻ bề ngoài ừ. thì con thích là bạn trai cao trên một m bảy mặt mũi cũng sáng láng xíu sáng, sáng luôn cũng uh, ờ, nụ cười tỏa nắng xíu cũng tỏa, tỏa nhưng lúc mưa nó không có tỏa nổi thôi uh, ờ, đị thì con thích là bạn chơi thể thao tại con thích không cần phải sáu múi đâu nhưng mà <laughs> con thích là người chơi thể thao không người... cần chơi thể thao nhìn thôi chắc nhìn. chắn luôn con mong là bạn đó cũng có công việc ổn định ừ, như là con là có rồi đó dạ bạn có định hướng cho tương lai sau này của cả hai cố gắng thì xong ờ, ở thành phố hồ chí minh thì càng tốt bôi hết mà làm lại từ đầu là rất lâu bởi vì ừ, con hiểu không đó cho nên có những cái là mình phải sẽ chia mình phải ờ, thông cảm mình phải ờ, đối diện với nó và từ từ mình sẽ giải quyết để làm sao để nó tốt nhất cho hai đứa thôi dạ. chào em dạ em chào anh em, em có món quà cũng tặng anh dạ. nó, nó rối tới chiều luôn không biết trao quà sao luôn đó ừ. dạ em cảm ơn là hoa còn đây là cây bút dạ anh hy vọng là sau này mình có thể dùng cây bút này để đi lên phường ký cái ký cái tên <laughs> ờ, em cũng có món quà tặng anh đây là cái cây kim tiền à. thì um, anh để ở nơi làm việc của anh hay là ở chỗ anh đang ở à. để cho thoải mái à, cảm ơn dạ em cảm ơn ừ, anh có cảm nhận gì về em cảm nhận đầu tiên thì em rất là xinh cao dạ. ráo <laughs> dạ hồi nãy em em nói là em làm trong bệnh viện truyền máu huyết học em làm ở khoa nào à, em làm nhân viên văn phòng em đang công tác tại phòng vật tư trên thiết bị em có thấy mấy cái máy nước uống trong đó không? Mấy máy nước uống trong đó anh bán á, bên anh bán á. <laughs> À, là anh um, chuyên cung cấp cái máy nước uống đúng là rồi. cho um, mọi mọi nơi luôn đúng, đúng rồi, bệnh thêm bệnh viện, trường học nữa. Ừm, um, anh là ờ, kỹ thuật viên luôn đúng không ạ? Đúng Hay rồi. là dạ, tính cách của anh là anh nói là hồi nãy anh hơi ờ, nóng tính hả? Thỉnh thoảng hay quạo thôi chứ không nóng lắm. Quạo đúng lý do không ạ? Hay là Đúng phải đúng lý do mới quạo được. Quạo <laughs> không phải là đập phá hay im lặng luôn à, lúc mà không ừ. vừa ý cái gì là im lặng luôn không nói chuyện nữa à. con thấy chú quyền linh tuyệt vời không dạ quá tuyệt vời quá tuyệt vời đúng không vậy đó mà chú quyền linh là không ai chọc ông cũng quạo nữa con đừng lo cái quạo nó không có lại gì hết trơn ừ. chú đói cho quạo thấy ai ăn không mời chú chú cũng quạo em có thích đi du lịch không dạ sở thích của em là đi du lịch à, đi ăn uống nói chung là có thời gian thì em lúc nào em cũng thích đi hết à, dạ. nhưng mà thời gian của em có nhiều không cuối tuần thì em có thể dành thời gian nhiều hơn là cho gia đình bạn bè gì đó ừ. à, còn Ủa. anh thì sao ạ anh thì cũng dễ lắm có yêu cầu là đi thôi à, <laughs> có quen nhau á thì à, anh định hướng như thế nào cho cuộc sống sau này của hai cả hai cuộc sống hả nếu mà cuộc sống thì chỗ nào thuận tiện thì mình ở thôi anh cũng ờ, mong muốn là ở thành phố hồ chí minh không ạ ở đâu cũng được miễn là nơi đó đó là nơi phát triển à, dạ. à Em cảm thấy là anh đạt được bao nhiêu phần trăm yêu cầu của em? Ừ, về ngoại hình thì em cũng thấy là um, cũng ổn mà. Quan trọng đối với em là tính cách và cái um, cái sự ổn định sau này. Hai đứa giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái cái nào. Hát tặng một bài hát nào đó để mình trao nhau cảm xúc ban đầu để xem điện trong người nó có chạy vòng vòng hay không. Điện con nhỏ chạy luôn rồi chú ơi. Điện chạy rồi. <laughs> chạy luôn rồi. Tấm hai tay nhìn vào mắt nhau Đấy. tay anh lạnh cái nắm hai tay luôn đang run nắm hai tay đừng có ngại đó đúng rồi chúng ta đang hỗ trợ về trao nhau những cảm xúc ban đầu đó hát tặng thuyên bài gì đi anh thì anh hát hơi dở nhưng mà anh cũng có một chuẩn bị một bài nhưng mà hy vọng là sau khi anh hát xong em vẫn còn đứng đây yeah. Dạ. đêm nay anh nhớ em anh ngước lên hỏi sao trên trời Sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh <laughs> Có, người dấu yêu có mơ về anh kìa con Mỗi đứa có 30 giây để nói một câu nào đó, chúng ta tiến hành bấm nút Hãy nói bằng cả trái tim của mình nha Phải nói chắc nó đứng tới sáng quá dạ thì hôm nay đến chương trình này anh cũng mong là em có thể là cho chúng ta một cơ hội để có thể sau này tiến xa hơn em cũng ờ, đồng ý đã đến lúc chúng ta tự quyết định cuộc à, đời của mình bằng một nút bấm nếu chúng ta cảm giác trái tim mình rung động thật sự mình hãy bấm nút và khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó còn nếu không chúng ta để nút bấm cho người khác nha Thật ra các bạn phải sống thật với suy nghĩ của mình nha Rồi Một Hai Ba Hết thời gian Em không bấm <clears throat> Em hãy nói một chút lý do em rất là xinh đẹp nhưng mà cảm giác không phải là yêu cho nên là <laughs> không có bấm em bấm là tại vì à, em muốn là mình cứ nói chuyện là bạn cũng được ban đầu là bạn để tìm hiểu để biết nhau nhiều hơn sau đoạn cuối cùng em vẫn nói là hãy cho nhau cơ hội cô gái đồng ý dạ tại vì khi mà về tới cái à, vị trí cái ghế thì con lại có cảm giác khác giá như đừng nói là chúng ta hãy cho nhau cơ hội dạ thì anh nghĩ rằng cô gái cũng sẽ không bấm nút đâu dạ Ai, một thay đổi rất nhanh thôi đó là cảm xúc của mọi người rồi chúc các bạn sớm hạnh phúc